ta cái này bao nhiêu ký 37 ký còn 20 22 mấy con thu bự thật kìa muốn cặp đó còn cái này cái này là ý thêm năm bữa mà mà hôm nay hôm nay gì ba hỏi trả lời ba mươi à, bảy kg à ba không ngon nè trời ơi cái cua này là gạch xanh đây để gì bà trẻ thôi nếu mà không ngon bà đi lợi à hèn chứ không có gạch mà gạch đều à để gì bà coi ấy nè gạch đều nè nếu mà không ngon thì bà trả lời chị ba lựa chị ba đâu ăn thấy không em cứ về món món là ăn giùm chị ba đi còn không thì ba lựa không ngon thì ta trả vậy không chứ gì phải không dạ vậy là ăn nó canh được không nó canh được thì lấy không, đi ăn đi không, ăn. chị ba hoàng lại cho em em thì chị ba cho giờ chị ừ. Ờ. đây ha cái con này ngon của em bởi rồi bù lại cho nó đi ý là cái con này ngon không bị gì hết cái con này là chưa chín tới là ý này vậy ba nói phải tới rồi mà tại cái màu xanh nó màu xanh không bây giờ vậy ba cái bù cho người ta đi vậy cho rồi rồi rồi đi ha thôi thôi khỏi bù đi bây giờ hết rồi bù chưa khỏi bù ủng hộ luôn bù hết luôn ha được không cái này là chặt hay là thật giờ hết không ha à? không không đừng có lấy này nữa lấy nó giống rồi chưa giờ lấy con hết rồi bây giờ còn hai con gì đấy không còn có hai con nữa kìa để mai ăn một hồi gì ba hai con đặc biệt đó dạ, là dạ. vậy hả sao sao giờ sao không con đờ con bù cho chị rồi, rồi. cho nó vui đi ha đúng không cái này vừa chấm hai của ba con mua thêm một con nào à? bắt cắt cho con để mà con lấy lỗi luôn đi để mà ăn liền á dạ, không giờ nhà con con mua gửi về quê mốt nè ừ. mốt con không có ăn đâu đặt về chị chị, tới đây lại à, chị trả cua gì ba vậy không tại vì thấy con cua nó lạ quá cái gạch nó màu xanh mình không biết à xong rồi dì ba có trả tiền lại cho chị không đổi cua khác hả chị không có đổi ăn được à. tại vì mình chưa có gặp cái thân cua mà gạch nào à, lúc là chị mua mấy bao nhiêu tiền cua à, bốn trăm rưỡi là mấy con vậy ha người ta trả lại là biết vì sao người ta dạ không đâu có bán chết được hợp à, thì cái gì con đi à, gạch xanh nữa đó cua gạch xanh vậy là người ta cho là cua chết à người ta không biết hả gì ba cua à, xanh là vì nó ăn cỏ hả ừ dạ mà cái này nhiều người không biết sợ kệ đi cho là cua chết đi cái cua này gạch xanh mà nó đúng như nó không được đặt không được đạt thôi cái này là mai thì ba trả cua lại người ta ờ trả lời còn nếu mà không cua mình phải trả tiền người ta nãy nó mua mấy con vậy mua nhiều lắm con thì gì rồi trả con thì gì cứ mai gì cứ đưa lại một con thôi không con nhớ nào mai giá kiếm cua đặc, đặc biệt cho nó cái chị mà trả cua xanh á là sao vậy ba con không hiểu cua xanh là tại vì thịt, thịt nó xanh thịt nó xanh à. mà người chứ không phải là con chết hay là túi gì chứ á tại vì nó thanh tôi người ta thấy thanh gì tôi sợ tưởng là con chết xong rồi người ta không biết lại đổi ờ, nhưng mà nếu mà người ta, ta biết á thì nó cái đó là màu xanh cua xanh mà cua xanh nó ăn rất là ngon nói được con mà gì ba ví dụ như là à, người ta trả lại là, là... trả lợi thì mình ăn mình ăn là gì ba bạn trả tiền cho khách đúng không ừ, à, nếu mà cua hư hay là ốp gì đó hư thì nó đúng giam vì ba nó quá nó cua chết rồi hư còn có cái nước thì coi không cua nào mà hư ấy. hư là đội ba là rất là là đàng hoàng buôn bán đàng hoàng nếu mà cua à, hư hay là như thế nào đó thì dì ba sẵn sàng trả lại trả tiền lại luôn bây à, giờ hết rồi dì à, ba thu xếp về cua thì dì ba đổi còn nếu mà hết cua thì dì ba trả tiền đó là vậy đó dạ. bông cua bằng cũng như người ta không biết á ta gỡ ra người ta lấy cái màu xanh đó không phải là không chết tại vì chắc qua là cái màu ờ, xanh thôi tại sao vậy màu xanh nó không có gì đâu ăn cũng ngon dạ, đây là dì ba những, những cái mấy anh chị hiệp sĩ trong con hẻm này luôn ờ, phụ dì ba bán ờ, mỗi buổi trưa ra con hẻm trên đường Nguyễn Trãi đây đây một anh và chị đây là chị Trần Trịnh Thủy chị đếm cua và bán cua đếm tiền nhà dì ba cạnh đó thì cũng có thì ờ, ờ, bán trái cây ờ, bên cạnh thì ba luôn phụ thì ba bán và tính tiền hết cua giờ ở dì ba thì à, không có học thì dì ba không biết nói sao phải không nói theo kiểu dì ba cũng như giờ á là hai đứa này á là nghĩ nó cũng như là con cháu vậy nó người nó thương dì ba nó giúp đỡ cho dì ba tận tình nói được ăn cho dì ba ăn thì à, cũng như là biết ơn đó, bây giờ không nhờ nó thì dì ba cũng biết làm sao nữa dì ba sống khi nào rồi không? nếu không có không có mấy đứa này phụ gì ba thì gì ba đâu có biết sao mà bán người ta vô người ta lấy hết ra sao mình nói chung là mình gì ba là kiểm soát không được mình gì à, ba cũng không được đâu rồi. thì ba cảm ơn uh, những người mà quay uh, cho ba đó cũng nhờ uh, mấy người đó mấy người đó xà tập biết à hả vốn vô bỏ ra bóp đi mở ra thôi bỏ túi đi lấy cái bóp ra không có bỏ túi nó nữa nói chung là dì ba là cảm ơn rất nhiều những người mà đã cảm ơn những người ờ, cũng như là quay ờ, cho cho dì ba đó cũng cho dì ba lên mạng đó người ta mới biết là dì ba cứ nghĩ những cái đó, dì ba đó là những biết vậy đó là cũng mà là người ta mới mua cua của dì ba phải không Để đây em nghe nói dì ba nợ nhiều lắm mà thì ba nói thiệt tình đi để tụi con á lời chứ sao tao không nghĩ là con nghe nói gì ba con biết gì ba nợ nợ là lý do tại sao nợ thứ nhất gì ba lúc trước á nợ của cái bà đó là con biết nợ rất là lâu trả tiền đến trả bao giờ cho hết cái số không. nợ đó tao nói nghe em nhưng mà từ hôm con biết được là con đã sinh rồi là một người đó là con chỉ biết ở đây thôi còn ở nhà dì ba có mượn ai mà để mà sửa nhà hay gì Ủa, nhà rất là đẹp rất là đẹp tụi con qua thấy gì ngày xưa đó làm đại cái tôn thằng cháu hôm bữa nó lại đó là quốc có cà mau nó nó, nó thấy chị đứng ra trả nợ á thì nó hỏi ủa sao cô ba thiếu gì tiền quá giờ nó ngồi lên khóc thì bây giờ chị muốn hỏi thì chị ba là số tiền chị ba thiếu chị ba cứ nói là để tụi con biết tâm đứng ra trả nợ cho chị ba với điều kiện là phải giờ mấy em Hàn Quốc nhà bán Hàn Quốc <laughs> nó không biết thôi không trả Hàn Quốc nó không biết tiếng nó thì chị kệ đi thôi em để để nó không sao chỉ là mấy cái thằng mà mà nói tiếng khối là dễ thương quá không ba dì ba là hiện tại là dì ba đang nợ rất nhiều hả nợ vì vì sao dì ba nợ dì ba ờ, vì sao dì ba mang số nợ vì sao dì ba mang cái số nợ đó sao dì ba mang số nợ đó thì uh, dì ba dì ba nói là để dì ba nói con nghe nợ hiện tại bây giờ á là ba trước à dì ba bán cua à báo bán bán ế vô cái hai dì ba bán ế quá đều có tiền là báo xong cái tôi bán ế không có tiền dì ba mới tiền đập vô quay là cách quay từ youtuber biết không bán ế mình không có tiền à, bán ế không có để tiền vào xăng nha mỗi ngày đúng ờ, không không có tiền đập vô thành ra dì ba mới mượn Trời. bữa để mà đập vô cái tiền cua để mua cua đi bán nó đủ tiền đặng mà trả nợ trả trả, dạ, tiền cua trả dạ, tất là cái nợ của dì ba là trả không bao giờ hết đó đó rồi, là à, ngoài số tiền cua đó rồi số tiền mình à, xây nhà cũng mượn luôn xây nhà là cũng mượn cái đó bây giờ nói nói cái hiện tại hiện tại bây giờ dì ba nói thì cho con nghe số nợ dì ba nợ bên đó còn bên đây là con giải quyết giùm dì ba rồi con muốn dì ba nói số nợ bên đó đó chị ba phải nói thật lòng 200 triệu 200 vừa 230 230 triệu rồi mỗi ngày đóng hay đóng tiền lớn không đóng luôn ờ, tiền đóng luôn là bao nhiêu một ngày đóng mỗi một tháng á đóng tháng hay đóng ngày tháng đưa một triệu 10 ờ, triệu một tháng phải đưa 10 triệu rồi ok tức là không thiếu ai hết đúng không con hứa gì ba với điều kiện mấy em này á, là phải giúp đỡ gì ba ủng hộ con con có tinh thần con nghĩ là con ráng phấn đấu con ra phụ là con giải quyết xong cái nợ này giải quyết nợ bên kia cho chị ba, chị ba đồng ý con con nói không ờ, tụi con năng tức là con năng nỉ mấy đứa này nè con nói thiệt năng nỉ nhờ tụi nó giúp cho thần linh của dì ba cái động lực để dì ba có cái tinh thần có sức sống già rồi dì ba nhờ tụi con dì ba với có phấn khởi dì ba làm cua nếu mà không nhờ tụi con dì ba không có phấn khởi đâu con biết cái gì cũng vậy rồi chị ba con hỏi này với số nợ như vậy á, thì dì ba theo gì ba nghĩ thôi em bao lâu gì ba trả hết thì uh, cái đó gì ba không biết mà theo như, theo như gì nghĩ nè theo như gì nghĩ con nghĩ đúng nha Đấy. nếu những lúc gì ba bắn ế có thể gì ba mượn bên đây tiền đến trả hoài không hết đúng không chính xác thấy chưa rồi thấy chưa bên đây sẽ qua bên kia thấy chưa không nói hiểu ý không nói không cả đời luôn á đúng đúng trả không bao giờ hết cả đời luôn rồi gì ba ý gì nói không bây giờ dì ba hứa với con trả giúp nợ bên đây xong dì ba không mượn ai hết hết thứ nhất cái hai bản thân con con con không cho dì ba mượn dì ba ráng phấn đấu dì ba nói người ta là mỗi tháng cho tôi trả 5 triệu thôi 10 triệu đâu lấy ra ra 5 triệu là quá sức dì ba là mỗi ngày cho dì ba lời 200 thôi dì ba đừng có tưởng tượng ôi tôi không lấy tôi lời nhiều lắm đừng dì ba đừng có nghĩ vậy dì ba hứa với con là không có mượn tiền bên đây nữa không mượn nữa chị ba hứa con hứa em bảy cho tụi con biết không không mượn không mượn ai nữa chị ba hứa nha nếu mà con nghe con nghe được là con không đau phụ con biết gì ba mượn tiền bên đây là sẽ đắp bên kia là không bao giờ dì ba trả được cái số nợ tiền đứng làm sao mà trả hết dì ba cứ nghĩ đi mượn ông tuấn ba triệu còn một ngày dì ba phải đóng 60 ngàn đau lắm dì ba ba triệu đóng ngày à, đau 3 lắm. ba 30 không ông lấy 60 ngàn nha cái gì vậy tiền đúng mỗi ngày đúng không bảy hôm bữa ông lấy sáu chục ngàn thế tại sao tiền tiền đứng nhà lấy sáu chục ngàn em không biết nữa con đưa thôi bỏ đi gì ra người ta ăn cũng không cái đó là tao phải hỏi à không đi ba bỏ luôn đi em trả chục ngàn để trường cho mình sớm ngàn trời ơi không thì ba bỏ đi thôi thôi em trả chục ngàn để trường cho mình sớm ngàn trời ơi không thì ba bỏ đi thôi không có nói nữa mà con ghi lộn thì ba buôn bán đây thì ba nghe rồi con coi như uh, giống như là sắp sửa đến ngày tháng bảy tao thấy con tàu đi nó mới lấy của tôi sắp sửa đến tháng 7 ha hay vậy con đi chùa con đi chùa con biết mà con con đi chùa nhiều khi con có tiền nhưng mà con có cái tấm lòng nhân ái đó là con mở miệng ra là giống như là có ai giúp đỡ con vậy giúp cho thằng linh vậy đó có đồng lòng gì đó mà con giúp chị ba ha chị ba đừng có hỏi nữa ha